đây bây giờ mình sẽ quay là mình kiểm tra xem thích canh đông như các bạn nha đông này các bạn này à. Đó. À, đông này đồng nhá quá đông luôn Hello xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Biên Gia Lai nhé Trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ và giới thiệu cho các bạn một cái cách hãm tiết canh vịt bằng nước mắm 5 gư Cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ các bạn cứ làm theo mình thì chắc chắn các bạn sẽ làm được một món tiết canh cho gia đình mình rất là ngon trong những ngày nóng bức này à, như các bạn đã biết rồi nếu mà mình mua một con ngan con vịt về mà không làm được tiết canh thì hoàn toàn là rất là phí đúng không riêng đàn ông mình thì hầu như ai cũng thích về cái món phái khẩu tiết canh vịt cho nên là cũng có nhiều người người ta rất thích ăn nhưng mà là không biết cách làm sao để hãm tiết canh vịt bởi thế hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một cách rất là chi tiết để cho các bạn có thể à, làm được cái ờ, tiết canh vịt một cách rất đơn giản rất là dễ dàng và bây giờ các bạn đã theo dõi mình nhé đã đối với con vịt hai thịt rưỡi thì mình mới pha cái tỷ lệ như sau các bạn theo dõi à, một cách à, rất là à, chi tiết các bạn nhé Đấy. đối với con vịt là hai kg rưỡi là thì mình sẽ cho hai muôi rưỡi nước mắm đấy hôm trước mình cũng có làm một cái video về hãm cũng tiết canh vịt đấy mình hãm tức là con con vịt 2 kg thì mình hãm hai nước mắm muôi mắm này thì các một số các comment ở dưới bản nếu mà Ờ, hãm như thế này thì chắc có lẽ là kho thôi nhưng mà thực sự ra nếu mà khi mà chúng ta đánh tiết canh ấy nó mà mặn quá thì không hiểu đông nhưng mà hôm đó thì mình quay lại cho các bạn xem là hầu như là tiết canh đông đấy có nghĩa tiết canh đông là vừa còn nếu mà nó nó nó nó, nó mặn quá thì không thể đông được nhiều khi các bạn cứ nghĩ là nhiều đó nhưng mà thực sự ra khi mình mình ờ, pha nước lọc xong rồi bắt đầu khi bắt đầu mình đánh thì mới cho nước luộc vịt vào nữa thì cái tỷ lệ nó sẽ hòa tan ra nó sẽ làm cho nhạt đi chứ không phải là là cái số lượng nước mắm như thế mà nó mặn đâu thì vừa nãy mình nói là đối với con vịt hai kg rưỡi này ấy, thì mình sẽ cho vào đây là 20 20 rưỡi nước mắm nha Đó, 20 rưỡi và 50 nước nha 1 2 3 4 đó 5 đây các bạn này chúng ta mà hãm là chúng ta cứ nhìn cái màu nó kiểu nó như một cánh rán này là chuẩn trăm phần trăm này à, chúng ta mà hãm cách này thì à, cái lượng tiết của chúng ta được sẽ rất nhiều tiết đây các bạn này để hãm được tiết canh mà nó thành công ấy, hay không ấy, cũng cực cái quan trọng vẫn là cái cái cắt này này cắt tiết này cái này các bạn này đấy chúng ta cắt làm sao nó phải đúng mạch đấy đúng mạch thì cái lượng nó tiết nó ra rất là nhanh và nó sẽ hòa tan trên nước mắm thì nó sẽ không làm cho cái uh, tiết của chúng ta đông được ừ. chúng ta phải dùng con dao nó thật sắc nha để chúng ta sấn thật mạnh như này đấy ngang đây nó có cái mạch tiết đi ngang qua nó phóng ra rất là mạnh đây các bạn đây vậy là cái cái ờ, tiết cũng mình mới cắt xong này cái tô tiết rất là tươi là rất là hồng này Đấy, và cái lượng tiết nó rất là nhiều luôn các bạn này nửa tô tiết luôn nếu mà cái lượng tổ, ờ, cái lượng ờ, nửa tô tiết này thì mình có thể đánh được khoảng là sáu bảy sáu bát sáu bát tiết canh là thoải mái rồi bây giờ mình sẽ tiến hành để mình nắm lông nha Đấy, con này con gan này già rồi thì vặt lông chắc là nhanh thôi các bạn này rất là dễ nhổ thôi còn ít lông tơ nữa con này tuốt thì không sợ chóc chóc da hôm bữa mình à, làm con kia con vịt đấy nó hơi non tuốt là chóc hết da con này thì tuốt thoải mái đấy các bạn nhìn thấy này chủ con ngan này thôi đỉnh luôn các bạn đây vàng ươm mà mà sờ nó chắc đỉnh này nhìn nó vuông chỉnh chạnh con ngan này phải nói các bạn nhậu ăn còn ngon thì ngon hơn gà riêng ngan này nấu cháo thì phải nói ngọt ngọt vô cùng luôn ngọt tuyệt đỉnh luôn rất là dễ nhỏ đấy các bạn này Đấy, mua ngan và những con nào mà nó đủ lông cánh nó không thay đông thì làm nó rất là nhanh nó có lông con lông cũng có lông con nhưng mà nó cũng dễ nhỏ đấy các bạn nhỏ cho sọc sọc nhà này đúng ngon rồi đây các bạn đây con ngan mình đã làm sạch sẽ là hôm nay mình mua được con ngan khá ngon con ngan này đang à, đang đẻ các bạn đây buông trứng này vừa nãy thì mình đã sơ chế qua muối à, ngan sau khi chúng ta mổ là chúng ta sẽ trà con muối nha trà mình đã mới trà con muối rồi rồi sau đó thì chúng ta sẽ trà tiếp với gừng ấy, để cho nó nó thơm đi các bạn nhé và nó khử cái mùi hôi quả ấy ạ cái mùi hôi quả của con vịt thì các bạn con vịt bao giờ nó có cái mùi hôi á thì chúng ta lấy lấy gừng này Đó. chúng ta trà lên thì nó sẽ khi sau khi chúng ta luộc chúng ta ăn nó sẽ rất ngon thơm ngon các bạn sau khi trà trà gừng vào thì cái mùi thơm của con vịt nó rất là thơm luôn ờ, cái mùi gừng nó rất là thơm luôn và nó không còn cái mùi ờ, hôi của vịt nữa con vâng, ngan béo quá các bạn này, này thịt này đấy các bạn này chúng ta mà cắt tiết ấy, thì chúng ta phải cắt sâu vào nhá, đấy nó qua một cái lớp thịt nạc này này nếu mà dao mà chúng ta không bén là nó nó sẽ bị ờ, tắc tắc tia nó tắc tia thì cái lượng tiết nó ra thì rỉ rỉ thì nó sẽ rất dễ là bị đông cho nên kinh nghiệm của mình là sau khi mà mổ vịt mổ ngan thì mình phải bài dao thật sắc sấn thật mạnh sấn thật sâu và tới xương luôn này các bạn này đấy, sấn tới xương này đấy cơ bản cái, cái chỗ này nó cũng là quan trọng đấy các bạn đã chia sẻ cho các bạn phải chia sẻ nó chi tiết để các bạn làm nó sẽ nó mới thành công được còn chia sẻ mà không chi tiết các bạn làm nó giờ dẫn ương thì các bạn mất công các bạn lại nói chia sẻ là chia sẻ hết mình luôn đây các bạn cái phần nhân thì mình đã cho là cái tô này trong đây gồm có hành à, hành nướng nha mình băm nhỏ này lá chanh lá ngò gai này ớt này tiêu này rồi bây giờ mình trộn đều các hỗn hợp nha ăn tiết canh nó phải cay cay thì nó mới ngon rồi bây giờ mình sẽ tiến hành để mình à, đánh tiết canh nhá à, bây giờ mình sẽ ngoái cho tiếp này ngoái cho nó loãng ra nhé tiết rất là hồng các bạn này rồi bây giờ mình sẽ pha tiết để đánh tiết canh nhé đối với một ờ, muôi tiết canh thì chúng ta cho một muôi ấy chúng ta cho một muôi nước lèo nữa nước đục vịt nữa hoặc hơn hơn muôi cũng được mang đi dưỡng nhé. Này, tiết mà nó dẻo dẻo cái là đảm bảo các bạn đã đông trăm trăm luôn chúng ta cứ phải nếm nhá nếm là vừa miệng chúng ta là được cái cơ bản vẫn là nếm để sao nó đừng có mặn quá nó mặn quá nó sẽ không đông đâu tại vì hôm nay mình à, hãng với cái tỉ nước nước mắm cũng khá nhiều Đấy, cho nên chúng ta phải cho chúng ta phải đến trước để nó tăng rất thoải mái các bạn này đó một con vịt hai chục rưỡi mà tiết mênh mông luôn đánh kể cả là đánh 6 chén được các bạn ạ nhưng mà thôi mình đánh 5 chén ước lượng người ăn ấy vừa vừa chửi vừa đánh nát chửi xe bên đó bao nhiêu sáu nghìn nghìn mét là như quen bảo hái cho mấy mấy người một con vâng, hai ký một hai ký nhỏ nhỏ thôi đây bây giờ mình sẽ quay là mình kiểm tra xem thích canh đông như các bạn nha đông này các bạn này à. Đó. À, đông này đồng nhá quá đông luôn đấy nhiều bạn bảo chứ là mình à, cho nhiều nước mắm đấy nếu mà cho nhiều nước mắm nó mặn làm sao đông được cơ bản nhất làm sao mình à, mình phải nếm nhé nếu mà sao nó vừa miệng thì mình à, khi mà đánh tiết canh nó mới ấy nhé nó mới đông à, nó mới, mới đông rồi chứ đây một con vịt hai ký rưỡi mình đánh được 5 chén tiết canh đây 5 chén tiết canh đầy rồi các bạn này đấy. chỉ cần cần một con vịt hai cái rưỡi thôi là chúng ta đã có được

Rồi dạ, video mình kết thúc tại đây nhé Nếu thấy hay thì các bạn hãy ờ, chia sẻ video này cho nhiều người cùng xem Và đừng quên ờ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé Để mình có thêm cái động lực làm rất nhiều những video cho các bạn xem nhé